với cái phương châm đó là chúng tôi chốt số mang lại cho tất cả anh em nhiều những cái niềm vui và đặc biệt là mang tới cho tất cả anh em những cái chiến thắng. Vì thế cho nên anh em theo dõi video của chúng tôi rồi, cho dù anh em theo hay không theo, chơi hay không thì cũng vui lòng để lại cho bên mình một lượt like nhé. Nó không mất gì của tất cả anh em cả, 1 đến 2 giây để anh em có thể ủng hộ ủng hộ cho chúng tôi bằng cách đó là ấn cho chúng tôi một lượt like và hãy nhớ là đăng ký lại kênh để nhận những cái đường cầu cũng như là những con số tốt nhất mỗi ngày mà chúng tôi chốt ở trên video anh em nhé. Được chưa? À, xin được cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều và chúng tôi cảm thấy rất là vui và rất là nhiều những cái động lực để có thể gửi đến cho tất cả anh em những con số tốt hơn nếu như anh em mà tạo động lực cho chúng tôi. Được chưa? ạ Quay trở lại cái vấn đề ngày hôm nay thì à, chúng tôi đã chốt cho anh em hai đường cầu ở trên video và lẫn đường cầu ở trên Zalo trong ngày 17 tháng 5 cho hai đài đó là đường cầu của đài Đà Nẵng và đường cầu của đài Khánh Hòa. Ở trên hai đường cầu chúng ta thì à, những con số cũng như là những cái đường cầu ở trên video là những cái đường cầu công khai, những con số công khai, những cái đường cầu mà chúng tôi chốt tham khảo ở trên video. Cho nên là có một số anh em tham gia nhưng tất nhiên rồi cũng có một số anh em không thích cái đường cầu đấy. Cho nên là luôn luôn nhắc nhở với tất cả anh em rất là nhiều rồi. Chúng ta chơi, chúng ta tham gia, chúng ta tham khảo thì anh em cũng phải thật sự cân nhắc với những cái đường cầu mình chút ở trên đấy bởi vì là anh em phải lưu ý một điều là ngắn gọn nhé là đó là đường cầu tham khảo và đường cầu công khai cho nên là anh em phải thật sự chú ý và chắc cũng xin à, anh em 3-4 phút để chúng ta thống kê lại một chút cái kết quả ngày hôm nay thì chúng ta đã đạt được những gì thành công hay là thất bại ở trên đường cầu Zalo ngày hôm nay thì mình chốt cho anh em tập trung chủ yếu đó là đường cầu bạch thủ và đường cầu ba chân thì cái phương châm chốt của chúng tôi chỉ là chốt đường cầu bạch thủ và đường cầu ba chân thôi chủ yếu là tham gia cũng như là nghiên cứu cái đường cầu bạch thủ chủ yếu đường cầu bạch thủ cho anh em bởi vì là đánh bạch thủ thì thật sự là anh em có cái vốn nó cái vốn anh em bỏ ra thì nó sẽ không phải chia đều sang những con số khác ví dụ anh em đánh một cặp thì anh em phải chia đều ra cả hai rồi nhưng mà nó nổ cả nó nổ một trong hai con thì cái lãi anh em không được bao nhiêu vì thế cho nên là nắm bắt được cái tâm lý đấy thì chúng tôi chỉ nghiên cứu cho tất cả anh em đường cầu bạch thủ thôi một đường cầu bạch thủ duy nhất và đường cầu ba chân ba chân lô thì à, chúng tôi chốt đó là hai đường cầu đấy, ba chân thì chúng tôi chốt hai đường cầu ngày hôm nay thì à, đài khánh hòa nhá đài khánh hòa thì mình chốt cho tất cả anh em đó là vào lúc 15 giờ 57 phút này ngày 17 tháng 5 năm 2023 bạch thủ lô tô đó là bạch thủ 91 à, ba chân lô mình đã tham khảo cho anh em hai cầu đó là cầu 191 và cầu 291 hai cầu liền kề nhau nhé như vậy là đây là cái kết quả của đài Khánh Hòa này chúng tôi đã chốt cho anh em bạch thủ 91 thì à, ở vị trí đó là vị trí giải 4.7 nhé ở vị trí giải 4.7 đã nổ cho tất cả anh em bội số là 84191 đúng không anh em 84191 xin được nhấn mạnh một lần nữa là giải 4.7 của Đài Khánh Hòa có bội số là 89191 và điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta đã hoàn thành xuất sắc cho tất cả anh em bạch thủ đó là con 91 này. Và ba chân lô đó là 191 chúng ta cũng đã hoàn thành cho tất cả anh em nhé. Được chưa? Như vậy là với đường cầu Khánh Hòa của ngày hôm nay thì à, những anh em nào theo đường cầu của chúng tôi cho đài Khánh Hòa thì anh em có thật nhiều những cái niềm vui rồi. Và đặc biệt là cả hai đài ngày hôm nay cũng vậy. Chứ nữa thì mình sẽ cho anh em xem cái kết quả của đài Đà Nẵng. Đài Khánh Hòa thì nổ ở vị trí là cuối giải 4 anh em nhé. Cuối giải 4 đã nổ cho anh em 191 và Bạch Thủ 911 nhá. Xem bạn Gia Bảo, bạn Gia Bảo thì ngày hôm nay không biết là bạn ấy chơi được bao nhiêu điểm. Bạn này thì ờ, thời gian gần đây đánh cũng khá là nhiều này. Mà hôm nay lại không biết vào bao nhiêu cả, hôm nay bạn không có bảo. À, tiếp theo bạn Gia Bảo thì có bạn Minh Phúc này, bạn Minh Phúc ngày hôm nay cũng vào đường cầu của Đài Khánh Hòa nhá. Riêng bạn Minh Phúc thì à, bạn ấy vào xem nào không không bạn ấy cũng không ghi vào bao nhiêu cả mỗi hôm thì bạn ghi một bào vào một nghìn điểm hoặc là 800 điểm nhưng mà hôm nay thì bạn không có ghi bao nhiêu điểm chắc là cũng rơi vào tầm một nghìn điểm thôi mình chốt cho bạn ấy vào lúc 15 giờ 56 ngày 17 tháng 5 nhé bạch thủ lô tô đó là bạch thủ 91 ba chân lô vẫn là 191 và 291 đúng không ạ đây bạch thủ 91 chúng ta có 91 này ba chân lô 191 chúng ta cũng đã có 191 đúng không ạ đây tất cả anh em những cái đường cầu ngày hôm nay thì à, chúng ta có thể nhận thấy được là thật là nhiều những cái niềm vui anh em chủ yếu tập trung ngày nay chơi đạch Đà Nẵng thì nhiều Khánh Hòa thì cũng ít anh em tập trung chủ yếu chơi đạch Khánh Hòa nhiều à, chơi đạch Đà Nẵng nhiều Khánh Hòa thì có năm sáu anh em thôi đa số là anh em chơi Đà Nẵng và kết quả Khánh Hòa thì mình cũng tham khảo và thống kê lại cho tất cả anh em một số bạn như vậy để anh em có thể biết được là cái kết quả mà ngày hôm nay chúng tôi chốt cho anh em nó như thế nào bạn này thì có mình có bảo vào mạnh thì bạn có bảo là có hai nhảy không anh đấy thì à, tất nhiên là nếu mà có hai nhảy thì cũng rất là vui rồi đúng không anh em nhưng mà bên mình thì à, thật sự nói là chốt số cho tất cả anh em thì à, chốt một nhảy là vui lắm rồi đủ một nhảy là vui lắm rồi chứ chúng ta cũng không hy vọng hai nhảy hai nhảy chúng ta thật sự may mắn thì chúng ta mới chiến thắng ngoài những đường cầu của đài khánh hòa ra thì những đường cầu của đài đà nẵng thì mình cũng có chốt cho anh em như sau này về đường cầu Đà Nẵng thì à, mình chốt cho anh em thêm cả cặp đầu đuôi nữa. Đây là bạn Nhật Nam. Bạn Nhật Nam ngày hôm nay chơi đài à, à Đà Nẵng nhé. Bạn này xin đài Đà Nẵng này. Hỏi thật là anh có phải người nhà đài không anh? Sao anh bắt số chuyển thế cả tuần không trượt ngày nào? Đấy. Đấy là những cái bí mật của chúng tôi nhé. Và tất nhiên rằng là anh em thắc mắc thì à, chúng tôi cũng xin lỗi anh em mà chúng tôi cũng không thể à, tiết lộ được bởi vì là thứ nhất là cái đường cầu mà chúng tôi bắt cho anh em là đường cầu bí mật và thứ hai nữa thì chúng tôi không phải là người nhà đài đâu nhưng mà người nhà đài thì thật sự là rất là tuyệt vời rồi mà người nhà đài thì chắc chắn là sẽ khó để lộ ra những cái đường cầu lắm mà chúng tôi bắt là chúng tôi à, nghiên cứu theo đường cầu của chúng tôi vậy là ngày hôm nay bạn Nhật Nam với đường cầu bạn đánh 1.500 điểm cho đài à, Đà Nẵng mình chốt cho bạn đi vào lúc 15 giờ 54 phút ngày 17 tháng 5 này bạch thủ là 84 ba chân lô đó là 184284 đầu đuôi đó là 19 và con 29 nhé Đấy, đây là kết quả của đài Đà Nẵng này như vậy là với đường cầu à, với đường cầu đầu đuôi vip mình đã chốt cho anh em đó là hai con 19 và 29 thì chúng ta đã xuất sắc hoàn thành cho tất cả anh em đó là con 29 cho giải đầu của đài Đà Nẵng nhé. Ngày nay thì mình không bắt cặp 2992 nữa mà mình chỉ nghiên cứu cho anh em cặp 1929 đuôi 9 thì cũng rất là may mắn vì ngày hôm nay chúng ta đã hoàn thành đó là con 29 đúng không anh em? bạch thủ lô tô 84 thì à, ở vị trí đó là vị trí giải 6.1 à, nhé thật sự đó nó đến sớm hơn sớm hơn rất nhiều so với đài của Khánh Hòa Khánh Hòa thì cuối giải mới nổ cơ nhưng mà đài Đà Nẵng thì chúng ta nổ rất là sớm rồi ở vị trí là vị trí giải 6.1 cho tất cả anh em đã bội số 7284 điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta cũng đã hoàn thành nó con bạch thủ 84 và ba chân lô đó là 284 đây Đây nha anh em nhé, đây mình sẽ vẽ lại cho anh em dễ nhìn này. Đây. 284 chúng ta có 284 này. Bạch thủ 84 này và giải đầu đó là con 29. Chạ, giải đầu đó là con 29 chúng ta đã hoàn thành cho anh em. Ok cho anh em. Thật sự rất là tuyệt vời đúng không ạ? Bạn là Nhật Nam ngày hôm nay với đường cầu 1.500 biển 500 điểm. Xin được chúc mừng em, chúc mừng à, Nhật Nam ngày hôm nay chúng ta đã chiến thắng rực rỡ. Ngoài ra thì à, có một bạn thì thật sự là chơi rất là lớn anh em ạ. Thời gian ở đây thật sự chơi rất là lớn. Đây, mình có bảo với bạn ấy gọi bạn ấy là dân chơi luôn rồi. Chốt số chưa anh ơi? Đấy thì mình có bảo tiêu bạn ấy là dân chơi ngày hôm nay chơi vào đài nào. Vì sao mình gọi dân chơi? Bởi vì là thật sự là bạn ấy đánh rất là cao, có số 2.500 điểm đây. 2.500 điểm nó không phải là một con số bé đâu anh em ạ. Thật sự nó là một con số rất là lớn rồi, thật sự rất là lớn. Với 2.500 điểm của bạn Phạm Thanh Hưng thì ngày hôm nay bạn ấy cũng vào đường cầu của đài, đó là đường cầu đài Đà Nẵng nhé. Đây vẫn là đường cầu Bạch Thủ 84 ba chân lô đó là 184284. Đầu đuôi VIP đó là 19 và 29 thì mình chúc vào lúc 15 giờ 52 phút này ngày 17 à, tháng 5. Đấy 29 chúng ta có 29 này. 84 chúng ta có 84 và 284 chúng ta cũng đã có 284 nhá, 29, 284 và bạch thủ 84 cho anh em. Được chưa? Rất là tuyệt vời đúng không anh em? Rất là tuyệt vời. Tự tin chiến thắng. Chúc em may mắn. Đấy. Anh em này đánh sập chủ lù luôn. Đấy, ngoài ra còn bạn Huy Hoàng là Huy Hoàng thì ngày nay cũng vào đường cầu... Uh, cũng rất là tuyệt vời này bạn ấy vào đường cầu à, của đài à, Đà Nẵng thì mình cũng đã chốt cho các bạn đường cầu bạch thủ 84 ba chân lô 184 284 và đầu đuôi vip là 19 và 29 cho tất cả anh em Đà Nẵng thì à, ngày 17 tháng 5 giờ giấc thời gian nó rất là rõ ràng cho tất cả anh em rồi vì thế cho nên là anh em mà loạn cầu bí số cũng như thua tha nợ nần mà anh em không tự tin với những đường cầu mình chốt ở trên video thì anh em là phải thật sự chú ý với những đường cầu ở trên đấy nhé bởi vì là đường cầu trên đấy là đường cầu công khai cho nên anh em phải thật sự chú ý một chút được chú ý một chút để chúng ta có những cái niềm vui và đặc biệt là chúng ta có cái sự an toàn an toàn để chúng ta có thể là giữ lại được những cái đồng vốn của mình cũng như là giữ lại được những cái kết quả mà đội ngũ của chúng tôi đã tham khảo cho tất cả anh em tốt nhất nhé tốt nhất là anh em mà không cùng cầu thì anh em nên để dừng mức tham khảo cho mình thôi được chưa dừng mức tham khảo cho mình thôi còn là bước sang ngày mai đúng không ngày mai thì à, chúng ta có hai đài ngày mai thì chúng ta à xin lỗi nghe là ngày mai chúng ta có ba đài chứ nhỉ ngày mai là thứ năm ngày 18 tháng 5 thì chúng ta có ba đài chúng ta có Bình Định Quảng à, Trị và Quảng Bình đúng không ạ Bình Định Quảng Trị và Quảng Bình thì à, tập trung chủ yếu thì ngày mai mình sẽ bắt cho anh em hai đường cầu đó là đường cầu của đài à, Quảng à, Bình và đường cầu của đài à, Bình Định đấy còn Quảng Trị thì mình sẽ cũng sẽ chốt cho tất cả anh em nhưng mà tập trung thôi tập trung chủ yếu cho hai đài đó là Bình Định và Quảng Trị thôi còn à, nghiên cứu đường cầu kín thì chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ sau một chút cho hai đài đấy còn tập trung chủ yếu bắt trên zalo bắt trên video cho anh em tập trung chủ yếu vẽ cầu này tập trung chủ yếu vẽ cầu cho anh em hai đài bình định và quảng bình đây là đường cầu của đài bình định vị trí của chúng ta là vị trí 48 nhân cho 54 nhá 48 nhân cho 54 và đây là vị trí cầu mà chúng tôi sắp sửa vẽ cho tất cả anh em cho ngày mai ngày 18 tháng 5 đây. Ngày 18 tháng 5 năm 2023, Đài Bình Định chúng tôi sẽ vẽ cho anh em đường cầu như sau. Đường cầu của chúng ta bắt đầu chạy từ ngày 27 tháng 4 năm 2023. Vị trí 48 chúng ta có con số 4 và vị trí 54 chúng ta có con số 3. Tất cả đều ở giải 4, đó là giải 4.5 và giải 4.6 nhé. Cặp 34 và 43. Được chưa? Được chưa anh em? Như vậy là kết quả trả thưởng cho ngày mùng 4 tháng 5 này. Kết quả trả thưởng cho ngày mùng 4 tháng 5 này. Chúng ta có cả cặp 3, 4 và 43 điều nổ nha anh em nhé. Điều nổ cả cặp 3, 4, 43. Con 43 thì ở vị trí giải 2. Được chưa? Ở vị trí giải 2. Được chưa anh em? 30, con 43 thì ở vị trí giải 2 đúng không ạ? Còn con 34 thì ở vị trí là vị trí giải 4.7. Chúng ta có cả cặp đó là 34 và 43 cho tất cả anh em rồi. Cầu hai nháy rất là tuyệt vời đúng không anh em? Rất là tuyệt vời rồi. Tiếp theo nhé. Tiếp theo chúng ta có cặp đó là 89 và 98 này. Đây. Cặp 89 và 98 nhé. Kết quả trả thưởng cho ngày à, thứ 5 ngày 11 tháng 5 đúng không ạ? thì à, chúng ta có con 98 này 98 của chúng ta ở vị trí là vị trí giải 4.5 à, xin lỗi anh em giải 4.6 bội số hàng chục đúng không ạ chúng ta có con 98 đấy anh em thấy rõ cầu không ạ và như vậy là để à, tham khảo và chốt số cho tất cả anh em cho ngày mai tức là ngày thứ năm nhé ngày thứ năm ngày 18 tháng 5 thì mình sẽ bắt cho anh em cặp song thủ lô tô đó là 79 và 97 Cặp này ngày mai mình rất là tự tin này thật sự anh em rất là tự tin Mai là ngày 18 này 05 2023 Và chúng ta sẽ là Đài Bình Định đúng không ạ Cặp của chúng ta sẽ là cặp lô 79 và 97 nhá. Đấy, cặp lô tô 7997 cho ngày 18 tháng 5 năm 2023 cho Đài Bình Định. Ngày mai thì à, mình đánh giá cặp này thì à, đánh giá cao hơn một chút thôi nhá anh em nhé. Thực ra thì cao hơn một chút thôi thì mình sẽ đánh giá đó là con 97. 97 cao hơn một chút này. Nhưng mà đấy là cái đánh giá cũng như là những cái nhận định riêng của chúng tôi thôi. tất nhiên là anh em thích cặp này thì anh em nên vào cả cặp cho mình thì nó sẽ ổn hơn. Xong thủ lô tô 79 và 97 Bạch thủ lô tô mình sẽ bắt cho anh em Đó là con bạch thủ con 46 Bạch thủ lô tô là 46 À không xin lỗi anh em nhé Bạch thủ lô tô là con 25 Con 25 này 25 thì à, đẹp hơn Đẹp hơn con 46 Thì mình sẽ bắt cho anh em con 25 Bạch thủ 25 và song thủ 7997 cho đài Bình Định Ok và tiếp theo thì chúng ta đến với đường cầu của Đài Quảng Bình nhé Đài Quảng Bình thì mình sẽ bắt cho anh em Cầu chúng ta chỉ mới chạy được 3 tuần thôi Ngày 27 tháng 4 là bắt đầu chạy rồi Thì à, đường cầu của chúng ta ở vị trí Đó là vị trí 28 nhân cho 64 này Quảng Bình nhá, Vị trí 28 nhân cho 64 Đấy, 28 nhân 64 Cho nhỏ lại một chút cho anh em dễ nhìn nhé đây cầu chúng ta bắt đầu chạy từ ngày 27 à, tháng 4 đây 27 tháng 4 nhé Chúng ta có cặp là 27 và 72 Được chưa? 27, 72 Kết quả trả thưởng cho ngày mùng 4 tháng 5 năm 2023 thì à, chúng ta có con 27 27 chúng ta thì ở vị trí đó là vị trí giải 7 nhé anh em nhé Vị trí giải 7 chúng ta có 27 này Được chưa? Và tiếp tục cái đường cầu này thì à, chúng ta có cặp đó là 67 và 76 Cặp 6776 anh em nhé. Cặp 6776 thì kết quả trả thưởng cho ngày đó là ngày à, 11 tháng 5 chúng ta có con 76 này. Chúng ta có con 76 nhé. 76 chúng ta ở vị trí là vị trí giải 6.3. Giải 6.3 chúng ta có 76. Dạ. Đấy, đường cầu này thì à, mình nghĩ thì cũng khá là ổn, khá là ổn đấy. Thì khá là ổn thôi nhưng mà vẫn sẽ tham khảo cho anh em. Như vậy là để tốt số tham khảo cho tất cả anh em cho ngày mai tức là ngày 18 tháng 5 năm 2023 cho đài à, Quảng Bình thì à, mình sẽ bắt cho anh em cặp song thủ lô tô 37 và 73 nhé 3773 18 05 2023 Quảng Bình này cặp song thủ lô tô là 37 và 73 được chưa 3773 tham khảo tham vấn dự đoán cho tất cả anh em Đấy Ngày 18 tháng 5 Anh em trùng cầu kết cầu anh em vào cho mình Cặp này Và nếu như mà anh em đủ tự tin cho cặp này Thì anh em cứ vào nhé Còn không đủ tự tin thì tốt nhất là anh em nên dừng thôi Dừng cái mức uh, tham khảo cho mình Mình sẽ bắt cho anh em bạch thủ là bạch thủ con 21 Và song thủ như mình đã vẽ cầu Đó là cặp uh, à, 37 Và 73 Con đai Quảng Trị thì mình sẽ bắt cho anh em bạch thủ là bạch thủ 09 song thủ lô tu đó là 12 và 21 đây chưa? bao lô cho tất cả anh em ba đài cho ngày mai mình sẽ bao một cặp một con duy nhất là con 52 còn dàn đầu đuôi 10 số cho hai đài thì mình sẽ tham khảo cho anh em đó là cặp à, 2662 34 43 25 52 79, 97 và cặp cuối cùng đó là cặp 4 7 và 74 được chưa? Đây là những cái đường cầu mình tham khảo chốt số dự đoán cho tất cả anh em cho ngày 18 tháng 5 năm 2023. Anh em cũng như là toàn thể các bạn chú ý, những đường cầu mình chốt ở trên video mang tính chất tham khảo và đường cầu công khai. Anh em, bạn bè cũng như là tất cả mọi người trùng cầu kết cầu anh em xuống tiền cho mình. Đủ tự tin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 Ờ, xin được chào và hẹn gặp lại tất cả anh em vào ngày mai.